có sẽ gần nhau trong tốc ra Ê! ngoài à? người có thể là nhìn thấy là cái dàn thép gai nó rất là dày đặc luôn ở ờ, đây nó có 4 đến 5 dàn thép gai như vậy thì làm sao có thể thật cái này là uống quá nha qua quá qua có nói chung cuốn qua ở đây á, là mình thấy là mô hình theo tỷ lệ là phần một trăm bốn kia là có lính gác nhé ở đây có ba lớp hàng rào hai lớp ngoài thôi đi cho kịp chạy để làm gì để khi mà những cái người tù mà người ta vượt ngục á bắt buộc người ta phải bò thấp bên dưới cắt cái vòng tròn này nó có cái cơ chế giống như một cái lò xo nó sẽ siết người chỗ tù lại ở giữa luôn à, ví dụ như mình cắt mấy cái khác á, thì nó bung ra đúng không còn này cắt lại thì nó sẽ siết tròn lại kẹp người tù ở giữa thoát ra được cái hàng rào bên trong rồi vào ở giữa cũng lại là một hai lớp hàng rào lò xo và có lính gác có chó ra ngoài còn phải thoát thêm một lớp nữa chính vì vậy mà người ta nói là thời điểm đó một con ruồi con mũi không có thể thoát ra được khỏi cái nhà tù này cho nên chỉ có một cách duy nhất là các tù binh phải đào đường hầm để đi thì đào đường hầm thì gặp đá giống như con chung đó rồi cái khó khăn và để biết cái khó khăn như thế nào chút nữa mình vào trong kia rồi mình sẽ tìm hiểu rồi qua đây mình coi hai cái bộ môn tra tấn đầu tiên à, sorry sorry sorry đây mọi người có thể nhìn thấy là những cái hình thức tra tấn rất là dã man từ ờ, cái ở đây là mô hình để mô hình thì kém gai có nghĩa là lúc bây giờ trùng cọp phơi nắng luôn người thế là nhỏ và bởi vì mình phục chế cho nên là mình cho một cái quần vô cho lịch sự nhé nguyên bản là không có mặt quần hết á rất là nhỏ phơi nắng luôn 100 phần trăm luôn cách đầu tiên phơi nắng luôn đập gốc của nó là sáu mặt bốn mặt và hai mặt ốp vô đều là kém gai hết và đủ cho một người nằm thôi chứ không có rộng rãi để ngồi đây nha nằm thì cứ nhúc nhích như vậy quay qua quay lại thì kém gai nó sẽ đâm vào cơ thể luôn của mình còn cái lưng khỏi nói là cái lưng là bấy ngày rồi cách thứ hai là chỉ có 5 lớp thôi còn lớp dưới là cát cát thì cái này sử dụng vào mùa hè khoảng tháng 3 tháng 4 cát thì nó sẽ rất là nóng là Phú này là Đấy. nóng nhất nóng thì nó sẽ dưới nhiệt độ là ban ngày nó có thể lên tới 45 độ C cát nó sẽ làm cho mình nóng nhất là cháy cái lưng thứ hai là bị chém gai đâm đầu cho nên là nó gây về tinh thần cũng như là thể Casto hay người ta gọi là phòng kỷ luật có nghĩa là những tù binh nào mà trong quá trình mà bị giam ở đây á có những cái hành vi chống đối hoặc là chống lại những cái người cai ngục hoặc là trong quá trình mà à, ở đây là bắt đầu là kết nối với lại là những cái tù binh khác để tìm đường thoát á, thì sẽ bị đưa vào phòng kỷ luật này phòng kỷ luật này thì mình nhìn thấy nó có thể là nó phải hơn bên kia nhưng mà thực ra nó ác hơn bên kia phải hơn là ở chỗ là những người tù như vậy là giam vào bên trong mình thấy trên cơ thể của các tù binh đó đều là những cái vết đó là bị đánh đập nha trước khi đưa vào trong đây là đánh đập sau đó sẽ nhốt chặt full luôn nha full option luôn không có cho dư ra miếng nào hết á ở đây đúng theo cái này là phục chế thôi nguyên bản nó sẽ có một cái lỗ như vậy để làm gì để đưa thức ăn vào thức ăn giống như là một muỗng như vậy là cháo á chỉ có vài hạt gạo thôi còn ngoài ra không có gì hết à, nhưng mà phải phải cho ăn thì đóng lại như vậy á thì cái chuồng cọp này nó có một cái đặc tính đó ban ngày rất là nóng nhiệt độ càng cao thì bên trong nó càng nóng bởi vì nó hấp thụ nhiệt nè còn ban đêm nó rất là lạnh nhiệt độ càng là, càng về về buổi tối á, nó thấp xuống á, thì động cứ nóng lạnh như vậy á, làm cho da dễ người tù cũng như là cơ thể bị suy nhược nhúc thời gian càng lâu như vậy á, khi mà mở cái chuồng cọp này ra nếu như những người tù nào mà người ta thông minh á, người ta sẽ nhắm mắt lại và từ từ người ta tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài nếu như người ta không biết người ta nhìn thẳng trực tiếp ra ngoài ánh, ánh sáng á, thì sẽ hư con người luôn nó bị hư cái võng mạc của mình đó cho nên là một trong những cái cái phòng kỷ lục mà có thể là ác nhất trước đây ở tại khu vực nhà nào bây giờ mình sẽ đi ra phía sau mình coi 24 trò chơi Ờ, xin chào tất cả mọi người hiện tại thì đây là chỗ khu vực nhà tù Trung Quốc ở đây thì sẽ có những cái đòn tra tấn rất là dã man từ lính um, Mỹ ngày xưa ở đây mình thấy có những cái đòn giống như vậy do quật đây ăn vào trong ừ. cái lông rẻ hay hộp súng ông ông ăn đóng xong vào mồm luôn đây anh kia anh kia anh kia nói là ông này ông này ăn súng chân tay ông nhà nó đây này đây nhồi răng bằng cái công công công ông này ăn súng này Đấy cái ông nhà gần đây đấy, cái ông hãng súng này, ông hãng súng này Một trong mười beo ông này Ông này nhìn giống quần ngang đây Đắt trà Ông bà đang bị kẹt lên lên thả luôn cũng được lên lên lên cũng được cho thoải mái đây là 24 đồn tra tấn nha những đồn tra tấn ờ, ở tại ờ, khu vực huyện đảo phú quốc và đặc biệt là nhà lao trong vườn này đây không phải là chảo dầu đâu bởi vì tiền đâu mà mua dầu để làm cũng như ngày xưa trong này là bỏ nước nấu nước sôi bao bố nè cái bãi bố này nó có một cái đặc tính á khi mà bỏ người tù vào trong cái bãi bố này dạ, bỏ vào trong nước sôi á lấy ra liền người tù không có chết đâu chỉ chín da thôi nhưng mà có một điều đặc biệt là cái bao bố này nó sẽ ôm chặt cái da mình khi mà lô bao bố ra thì nguyên cái lớp da bên ngoài nó sẽ theo nó chỉ còn lớp thịt bên trong thôi như đó là nhẹ nhàng không cần phải đánh đập gì hết là, là như thế có nghĩa là không phải là đun đến chết mà chỉ là để đủ nước sôi 100 độ thả vào lấy ra liền như đó thôi giống như mình trộn qua tái thôi đó thì cái bao bố này nó sẽ ôm vào da mình thôi lột ra thì cái cái da mình nó sẽ tự động nó theo cái bao bố đi ra yeah. Dạ. rồi qua cái thứ hai ô tấm này là trắng trắng nõn trắng nà luôn á ai bị ung thư da vô đây ờ, tham gia tiết mục đầu tiên là hết ung thư này rồi qua đây thứ hai thứ hai là cột chặt bình thường như thế này dùng ờ, đinh với lại là búa để nảy cái xương bánh chè các các bạn trong cái xương bánh chè có xương mà để nối giữa cái ống đồng của lại là cái khớp đùi của mình nhá giữ lại để mình đi nha ngay đầu gối á nãy nó ra thì nó giờ là hai cái xương cái xương như thế này là đục xương bánh chè nha dạ. chế độ cũ đuôi cá đuối á nó có cái móc nhỏ ở đầu phơi khô con cá đuối á cá đuôi cá đuôi dài á có cái móc nhọn á ở gần cái đuôi á khi mà đánh như vậy đuôi cái đuôi đó sẽ ôm chặt người tù luôn giống như mình ràng đấy xong giật ra như vậy thì cái móc nó cứ lôi thịt ra luôn. đúng rồi đây là vẫn còn sống đó nãy ra nhiều đó thôi đặc biệt nhất nha giữ chặt như thế này nhổ ra xin lỗi đồng mình chút xíu alo dạ con vâng, chung nghe alo dạ em nghe đây em nghe đây chuẩn bị xuống khoảng 10 giờ khoảng 10 giờ mới xuống đó đang đang đang rồi rồi rồi tiếp theo là mình thấy là hai miếng ván gỗ nha ép ngang đầu thôi dùng cà lê xiết những cái con ốc như vậy thì khi mình xiết như vậy thì bên trong nội tạng thứ nhất là gãy cái xương sườn đầu tiên sau xương sườn là tim phổi là bể hết nha nhẹ nhàng thôi cứ quay từ từ thôi không cần cái gì còn đây là dùng ba tô và dùng búa búa tạ đập xương sườn đó, để nấu cháo sườn rồi xin mời rồi ở đây là các giờ nghỉ ngơi sẽ ngồi lại với nhau và bàn những cái cách một một thoát ra bên ngoài cũng như là những cái gì mà được truyền vào bên trong à, những thông tin thì mình để là mỗi người có người thì người ta có những cái giấy dạ, hoặc là biên bản người ta ghi trong đó có người người ta viết ở dưới đó dạ. có người nắm nắm tay nắm tờ để vượt ra bên ngoài thì ở đây có một cái đoạn đường hầm này ngày xưa đây là đoạn... đây trong nào đi dốc lên để thoát ra bên ngoài nhưng mà bây giờ mình sẽ đi cái đoạn đường ngầm chính ở bên kia là làm để đi ra ngoài vượt ngục luôn nhưng mà qua bên này là mình sẽ coi mấy cái đoạn tra tấn nữa cái này là sau này mình phục dựng lại cho nên là mình làm rộng ra thời đó là đủ lọt một người nè Chưa thôi chứ không có được rộng rãi như thế này giống như thứ nhất là áp lực lên thần kinh dùng ba tôn với lại là dùng đuôi cái đuối nha đánh vào cơ để một mình như đó là đủ đủ mệt rồi anh kia mỗi tay nghĩ thôi ở đây là cho mình có như thế này nguyên bản không có nước nước cổ ngàn cái trời nó bay đi và nó phải, phải nó phải có một cái cái nắp như vậy cái nắp đó là có nghĩa là lọc đủ cái đầu ra bên ngoài thôi dùng múa tạ với lại bà con để áp lực nước sẽ tự động làm cho các cơ quan nội tạng bên trong bị bị tổn hại mà không để lại như thế ở đây mà ai mà muốn xúc ruột thì vô đây làm cái này ở trên là xà bông đút vào trong cái à, dạ dày của mình đổ xà bông vào trong đó được chịu đó làm luôn chịu đó tử cho ra cái cuộc chiến quý này đâu cần phải đi bệnh viện đâu ở đây là mình dùng đèn cao áp nha ngày xưa là dùng cái đèn tròn á mở á độ cao á so vào con của mình dưới sức nóng nó sẽ động nó giãn ra thứ nhất là hư thứ hai là nó sẽ nổ luôn đó dùng đèn cao áp để làm nổ con người còn ai mà học đi chơi thì ở đây là ngày xưa có đi chơi đi lên đi đâu đây ờ, mẹ đây mà dạ. xài cái này không nhưng mà đây không phải là tay nghe mà là điện nhé à, dây điện ông này xem ạ dạ, chính lên làm cho luôn cho luôn là não làm cho người tù là có thể làm thì con lỗi với lại là giảm thế ra dạ. lai ai học đi chơi cái sách nào ngày xưa Chúa Giêsu là phụ đóng đinh nha riêng ở tại nhà la coi giường này có người đóng phụ luôn không phải tự mình phải đóng nữa dùng đinh đóng vào thứ nhất là hai cái cổ bàn chân tiếp theo là hai cái đầu gối hai bên vai là những khớp mà có thể là tiếp xúc trực tiếp những cái dây thần kinh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 còn đây là mình để à, à, biểu diễn xiếc nha à, ngày xưa là ở trong này là tập cho tù binh là biết được các cái bộ môn về xiếc trước hết là để hai miếng quán hoặc là hai miếng đá nha hai miếng đá như thế này cột chặt dùng búa tạ và những cái búa để đặt tên, làm cho tất cả các quan nội tạng bên trong là bị tổn thương ở bên trong bên ngoài là không có để lại dấu vết gì nhưng mà phần lớn sau khi mà cái di tiết xây ra thì người tụng sẽ đi thôi bởi vì vậy những người nào để cái đầu qua quá sức bên kia là để cho cái vị sắc như vậy dưới nắng đầu 40 đến 45 độ nóng lên cho người tù ở lỗ này cái đó thì những cái miếng này giống như là nó sẽ mang móc cái da thịt mình da đầu nè dạ, da vai và da, da lưng cứ lộn mèo lộn mèo lộn mèo đúng rồi vừa một vừa bắt lộn mèo đang huấn luyện tiếp mà bên này thì cho làm cái hai bên sắt ở dưới bắt đầu hai giống như là cho những người mà mới sang đó và dạ, trên dưới ờ, nóng của ta ấm dần nha đến khi nào mà mình chịu không nổi mình phải khai thôi còn không khai thì bắt đầu lại cái cái cái cái cái người người mình cái ngoài cùng hết là thích mình con này như là con con này con gì con này là còn nên nhớ là ví dụ như là không có đánh lá tắt là là là thế mà nào có nghĩa là mình dựa trên những cái có mặt quá đồng người thang cái ngự đó để tìm cái thứ đúng cái đào có nhiều khi mình cái đào này thì đất nó để đâu nhỉ đào này có gì hay chứ nó về xuống đất là sao nhỉ ờ, sau đó là giật dây thì ở bên ngoài sẽ kéo ra cho những tù binh khác chia nhau lặn vào trong cái lai quần á trong quá trình mà mình đi đào đi trồng trọt bên ngoài bắt đầu là đổ ra à, chứ bắt đầu lên để im nó rồi nó vô nó xúc luôn là nó chưa dễ à, Bây giờ mình phải giấu nữa ngồi phía đào còn em lâu không rồi sao không à thì khoảng hai năm đó đâu rồi hai năm hai năm thôi bây giờ mình đánh xong lẻ lẻ lên nè để nó bắt thở đó 欢迎来，欢迎来。